hơi nghe ngoại giao tịnh các bạn ở đây là do cho ngoại giao tịnh các bạn đó mà không phải cho cho cho cả quý chị mà cái cho ngoại giao nó đó nhà mẹ nó mẹ đây mà các bạn đây thấy này rồi bây giờ ngoại giao tịnh các bạn rồi gì ơi cả mấy hôm mắm muốn chạy cho thấy này thì cho gì cho chạy nó đi nếu mà cứ nếu bạn mà quả cho cho bạn bạn đây

आगे मान लो आप अंदर आगे क्या कुल

Me saco, me saco, porque yo le cobro. Vale 150 mil pesos cada persona. Que no se vaya de aquí hasta que usted no me pague. Uh -huh. Listo. Mentira, mía, le, le, pues, Después le muestro. Ah, bueno yo quiero que me saque esto. Sí, le voy a sacar todo. Редактор Yeah. Ini lo dame primo así. Sí, sí, sí. Simbu. हाँ मैं रही हूँ मारे के हाँ मैं रही मैं पिला रहा हूँ hay mi lại hay cái có yêu bị lại cái nó nó có cao ấy mà nó có phá bà nó cái cao ấy chứ bị vớt 啊，是比了，完了，现在他爸妈打上了人了。喂，不然就我我那干嘛打的爸妈？没有没有，现在他爸妈打上了，干嘛的爸爸打上了？干嘛没被骂？वाजिब है ना मिला तो पास मिला है वाजिब है ना मिला ना ना जगह ला हाँ इला पे मैं पहले बात कमा गया बताओ

cái từ nhà cái phía nhà nó cũng những cái ông trẻ à nhà cái bài cái mà phải phải phải nhà em cái cao hơn cái cả bên mấy chị mà có quả chứ ờ xe quả quả mấy cái hết rồi kìa nhà kìa nhà mấy cái mà cái bị cái bị hâm cái gì cái này cái mấy cái ăn quả cả không phải à cái cái cái cái cái Thank you.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

showed you. não prego, no, no, no. 我力量，我力量，我力量，我力量，我力量。 Mamma mi allá.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

Thank you. Thank you. Vem pra trás.

ما هو ما بيرضى هو بيرضى ما هو

Ờ.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 hai ha ka ba ha ke ba hai ba ha ke ba hai bao ba hai ba ha ka ba atiya ba bao ba cái ka ba hai ha hai ha bao ba ha ka ba hai ha ha ha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

Ah, meu Deus. Não, pé no trás.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

야, 야, 야, 야.

Cao với mi ăn thấy cầm tầm cả. Thấy cầm. Nó mang ăn tầm rồi mau mà cái thế này. Hola. Oh, my God.

rồi đây bà tôi nhá cái máy đánh đừng em đâu rồi đi bà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

không cho lắm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 İlahi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

Thank you.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

Yeah.